lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy Bình Phước thống nhất chủ trương triển khai dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành theo quy hoạch dài 69 km bắt đầu từ Trơn Thành, Bình Phước đến nút giao Gò Dưa, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó đoạn qua tỉnh Bình Phước quy mô 6 làn xe để đồng bộ với tuyến cao tốc Đắk Nông Trơn Thành. Đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1,5 km từ nút giao Gò Dưa đi trên cao đến trên tỉnh Bình Dương khoảng 3.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 57 km, bao gồm 28 km đi trên cao, xây dựng khoảng 10 cầu vượt, khoảng 30.000 tỷ đồng. Còn đoạn qua tỉnh Bình Phước khoảng 11,5 km, khoảng 3.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cao tốc này dự kiến kéo dài tới cửa khẩu Hoa Lư, kết nối với Campuchia dự kiến tổng kinh phí khoảng 36.000 tỷ đồng. Vốn nhà nước tham gia dự kiến chiếm 47%, tương đương 17.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư bỏ vốn 19.000 tỷ đồng. Ba địa phương có dự án đi qua sẽ cùng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thực hiện điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một trường Thành và sớm đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương triển khai đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2030 theo hình thức đối tác công tư BBB. Kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ liên quan hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để triển khai dự án.